giàu mới đi học được phi công chứ vô trường đó học nhiều tiền không ờ à, đúng rồi mà nó đi học à, mấy tỷ đi máy bay dễ rất dễ nhưng mà muốn ông ngoại tham gia trên một cái chuyến bay đi một chuyến bay mà đó là cháu gái mình ngồi trên buồng lái cũng có nhưng mà được thấy về cái tuổi đời nó cũng à, cao quá rồi thành ra không biết có rộng có đi được không nữa anh chào Mạch Khanh Chào chị Ngọc Lan, chào Quốc Thuận ạ Bây giờ anh thay mặt chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà Anh ờ, gửi tặng em món quà nghe. Hơi nặng quá nha Thôi bây giờ em cầm đi <laughs> Em cầm xong rồi cái anh cầm lại <laughs> anh cầm đỡ nghe chứ nó nặng quá Mà hôm nay from Khan from Khan from Khan hoặc là có thể chi trả số tiền lớn ở đây là 11, 12, 12 581 November Delta Good morning lần đầu tiên anh với ngọc lan đến một cái một cái nơi rất là đặc biệt như thế đúng này rồi bây giờ chị rất là tò mò luôn anh Bin cũng vậy cho nên là chắc nhờ em dẫn chị đi tham quan đi à, hôm nay em sẽ dắt mọi người đi tham quan uh, trung tâm VA Training Việt Nam mình nha em bên đây là gì vậy em ý ý gì đây nè à đây là trò chơi cảm giác mạnh đúng không à. đây gọi là buồn lái mô phỏng đậu mà ý nhúc nhích kìa anh đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. đây à. là diễn tả như là một cái cúc bích thiệt ở ngoài đời luôn đây là của máy bay airbus a 320 vậy em cho chị hỏi là bây giờ cái điều kiện mà để um, mình được làm phi công á là sao hỏi anh Sao hỏi anh à, nè nữ á là chiều cao phải trên mét sáu à à, nam là chiều cao trên mét sáu lăm đúng không đúng cái thứ hai điều kiện sức khỏe phải tốt đặc biệt là không có hú hồn hú vía <laughs> không ai mà để cái điều kiện đó mà con cứ con nói chung là điều kiện phi công thì sức khỏe tốt là được chỉ ừ. là không cần mắc bệnh như cái uh, bệnh không nên mắc bệnh để làm phi công như là ừ. bị mù màu ờ, bị ừ. Ờ, cà lông ừ. hay là bị bệnh tim rồi kia thì cà lông không được à, cà lông ví dụ như anh chị mái mái mái bay đang giảm giảm giảm độ độ vừa nói xong là đáp xuống luôn rồi đó còn cái vụ hú hồn hú vía là có không em là giật mình đó giật mình đó bây giờ không bị bệnh tim mà được không đó hú hồn hú vía anh có thể nói không bị bệnh tim được không anh nói hồn hú vía anh nói cái lan biết nghe mình mà lên máy bay đó nghe em nhớ nghe là không được mở cửa máy bay cái thứ hai nữa là không được chui vào buồng lái của phi công đúng, đúng không chui vào trong đó là sẽ bị phạt cũng tùy vào những cái uh, quy định của từng hãng ừ. như là mình có thể vào tham quan buồng lái khi mà máy bay ở dưới đất rồi và cửa ờ, máy bay mở ra à. còn trên trời thì tuyệt đối không được à, mạnh khanh ơi trước khi tới đây đó thì là chị ngọc lan đã ờ, giới thiệu sơ sơ về ngôi trường này rồi bây giờ thì có em anh cũng muốn hỏi luôn ngoài những cái ừ, thông tin đây là một cái nơi đào tạo các phi công còn có những cái gì đặc biệt hơn nữa không trường uh, ờ, BA Training Việt Nam mình là có tổng diện tích lên đến 3.000 mét vuông và được trang bị các cơ sở vật chất và thiết bị huấn luyện hiện đại ừ. cũng như là các phòng huấn luyện phòng chờ phòng diễn bình như là mọi người thấy ở đây cái ngoại hình mà nó hơi khiêm tốn như anh vậy đó thì có được chuẩn đi vô đây không em thấy anh đạt chuẩn hả cái gì là suốt ngày mình chơi anh <laughs> thấy chưa thấy chưa à, ngon lạnh hả okay. thí dụ như là không có tóc thì có thể đi vô đây được không <laughs> dạ được rồi chỉ có là số tuổi thôi um, vượt quá một xíu <laughs> à đó đó cái, cái tuổi quan trọng lắm á vậy thì từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi em dạ ít nhất là 18 và ừ. nhiều nhất là phải hoàn thành cái quá trình huấn luyện trước khi ừ. vào hãng là 35 rồi em là học năm mấy rồi bé khanh Dạ, đây là năm thứ ba mà em vào nghề dạ. Đang bước qua năm thứ tư rồi à, Học mấy năm lận em? Nếu mà quá trình học thôi mà không tính chờ đợi thì khoảng 2 năm rưỡi rồi Còn... Học mà chờ đợi là sao? Dạ là vì dịch nên là em cũng có thời gian chờ đợi khá là à. nhiều à. gọi là buồng lái mô phỏng động của máy bay Airbus A320 là nó sẽ có những cái lúc mà uh, máy bay cất cánh rồi hạ cánh rồi rung lát rồi nhiều khi là gặp sự cố có dạ, đúng rồi đây là cái cơ hội để các phi công có thể uh, luyện tập những cái giải quyết tình huống mà ở ngoài đời mình không có gặp nhiều à về một chút em có thể cho chị lộn cùng mèo trong đó ừ, nghiêng vừa phải chứ lộn luôn thì không được rồi em ơi anh ôm quá rồi em ơi BBA BBA Training Việt Nam Airbus A320 ờ, Engine uh, IAE e. V2527 ờ, Dạ con chào thầy Dạ <laughs> Dạ chào thầy Em là Ngọc Lan Dạ em là học trò mới Dạ chào thầy Dạ Chào em Nhìn là biết cái nét phi công rồi đúng không? Đó. Dạ. Hôm nay con dắt anh chị đến ờ, tham quan buồng lái của tụi mình à. Anh Quốc Thuận là chị Ngọc Lan muốn vào ngồi không? Wow! Ủa? Mình mình được vô không? Đường đường băng. Yeah! Bên này có Vô hai vị trí à, Bên này là vị trí của cơ trưởng à, Thôi, gái làm cơ phó đi Việc đầu tiên mà mình cần làm nhất trong vấn đề đây là anh phải ngồi một cái tư thế thoải mái nhất Đó. thì anh mới điều khiển được cái máy bay tốt hai học trò hôm nay học đàng hoàng à. à mình cảm nhận được là mình là phi công thật sự luôn trước mắt là một cái đường băng lan ơi anh bay trước nha lan này anh hãy chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ đi lady and gentlemen phi công Tô Hòa Thuận ờ, sẽ bay cái chuyến này như thế nào đây với thời tiết ờ, theo tôi dự đoán là thời tiết sẽ khá xấu đó hết mưa rồi em ơi thời tiết nhiệt độ bên ngoài hiện giờ chắc khoảng chừng 22 độ C Ủa bé Khanh cơ trưởng với cơ phó khác nhau cái gì trên buồng lái thì ờ, công việc của hai hai người như nhau rồi nó sẽ có hai cái vai một vai là người bay và một, một vai là người hỗ trợ à. thì ví dụ như chuyến này em bay thì anh à. sẽ hỗ trợ em rồi, chuyến sau anh bay thì em sẽ hỗ trợ ngược lại anh ừ. mình sẽ làm công việc y như nhau nhưng mà khi có những cái tình huống mà cần đưa ra quyết định cuối cùng thì cơ trưởng sẽ luôn luôn là người quyết định cao nhất rồi bây giờ bắt đầu chạy nha các bạn ơi dạ kính thưa quý khách máy bay chúng tôi đang chuẩn bị cất cánh đề nghị quý khách hãy ngồi đúng vị trí của mình và cài dây an toàn chúc quý khách có một chuyến bay tốt lành cái này mình gọi là cần gà đây là cái bánh lái và thắng ở chung cái chân chúng ta hãy đến với cơ trưởng Rồi, tô hòa thuận wow 100 knot V1 Protect Hồi đó giờ toàn là ngồi ở dưới thôi mà Bữa nay mới trải nghiệm được cảm giác là phi công như thế nào đây là một cái quy trình cất cánh cơ bản Hiện tại là mình 600. đang ở độ cao 1.600 feet Kính thưa, như vậy là ở dưới mặt đất cũng sẽ có một cái đội ngũ điều khiển Ở đây gọi là đài chỉ huy không lưu ạ à? Thì mọi người sẽ hướng dẫn mình là bay hướng nào, độ cao như thế nào để mọi người sắp xếp được cái tần suất ờ, máy bay xuất hiện nó an toàn đó à. Rồi giờ chúng ta đáp nha Bây giờ mình đáp ờ, Đồng Nai, mình ăn miếng rồi mình về, mình bay tiếp Ủa Khanh, cận thị uh, vẫn được uh, lái mà đúng không? Dạ, dưới 3 độ thì được đeo kiến mà trên 3 độ thì uh, đi muộn Em dư điều kiện luôn, em chỉ có hai độ thôi Wow, bây giờ mình mới biết được nha Là ngồi trên máy bay và trước mặt mình đường băng là như thế nào 30, 20, 10, retard, retard oh! Rồi, dừng lại Mất bao lâu để em nhớ hết tất cả những cái Ờ, nút ở trên cái bảng điều khiển này quá trình huấn luyện cho một cái bằng để bay được máy bay này là khoảng 3 tháng rồi hồi nãy mình ngồi trên cái ghế phi công á nghe mình không có cảm nhận được cái độ rung lắc mà bây giờ mình ngồi ở đây thì mình thấy đó mình cảm nhận được là nó đây đây đây đây à. đó rung lắm giống, giống giống như là máy bay mà bay vô ờ, khu mà thời tiết xấu á thầy uh. Chúng ta đang climb lên độ cao 5.000 feet Rung Mình đang ở 2.600, à. mình đang climb lên 5.000 Này là mình đang bay vào cái vùng mà có thời tiết xấu Em đã được đi ờ, thực tập chưa? Dạ rồi Bây giờ chúng ta chuẩn bị hạ cánh Hạ cánh nha 500 400 300 100 Chuẩn bị hạ cánh 40, 30, 20, 10 Chuẩn bị hạ cánh ồ đó đó đó mình hết giờ rồi chúng ta đã hết giờ hết giờ học bài rồi ủa thầy cái hộp đen là thường là cái hộp nào thầy nó nằm ở đâu thầy à. cô giáo bắt tay mấy cả à cảm ơn cô phó đã hợp tác với ờ, tôi trong ờ, chuyến bay rồi <laughs> dạ bình thường thì sau giờ học em sẽ làm cái gì Dạ nếu mà có thời gian rảnh vào cuối tuần hay giữa tuần thì em cũng sẽ về nhà ngoại chơi ừ. với mẹ ngoại. em với lại ông ngoại. Giờ Mạch Khanh ờ, dẫn ờ, anh với chị Ngọc Lan về nhà em để về, biết, về ờ, nhà để thăm ra. ngoại đi. Dạ. Chúng ta đã tới nhà rồi. Mời. Mới. Ô dạ. Ô dạ từ từ coi. Cái chậu này nặng lắm. À à đây là nhà của mẹ hay sao dạ mời mọi người vào nhà của ông ngoại em u nhà ông ngoại hả thôi mà mọi người vô gõ cửa thăm nhà ông ngoại mà thăm nha mình gõ cửa nghe rồi gõ đi dạ chào cả nhà chào ông dạ, dạ. con chào ông người phụ nữ này gương mặt xinh đẹp quá chắc chắn là mẹ của mạch khanh đúng không dạ đúng dạ, dạ. chào hai mc dạ hôm nay ờ, ngọc lan với quốc thuận đến từ chương trình gõ cửa thăm nhà à, trước khi thăm nhà là hai anh em đã tới thăm trường của mạch khanh rồi dạ bây giờ mạch khanh dẫn tới đây để mà thăm à, ông ngoại với thăm mẹ à. rồi bây giờ mình vô nhà ha dạ, dạ. Dạ giới thiệu với anh chị đây là mẹ và ông ngoại của em ạ à. <laughs> Ông ơi năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ông? 85 tuổi Trời ơi trời <laughs> bất ngờ luôn á tưởng đâu tưởng đâu một trăm hả không có không phải mà. không phải <laughs> thật sự mà nói luôn á còn đoán là ông chắc cỡ cao lắm là 71, 72 rồi Ồ, oh, không ngờ Con thấy ông còn rất là khỏe luôn và rất là nhanh nhẹn Ông vẫn còn leo cây xoài, cây dừa Không có leo cây dừa nha <laughs> cây dừa leo, leo thang không leo dừa chị mà không nói là em mời ông ra leo dừa thử cho coi rồi ủa khanh ơi đây là nhà của ông ngoại ờ không thấy bà ngoại dạ, bà ngoại mất rồi kìa dạ bà ngoại mất lâu chưa ở đây ờ, nó nó nó lo cho tôi dạ tức là từ khi ờ, bà mất là ờ, hai mẹ con đi về ở với ông ngoại luôn khi mà bà ngoại mất á Còn là lúc đó chị cũng sắp sửa là chị về hôn thì khi mà về hưu được 3 năm nay rồi thì là ở đây với ông ngoại khi mà chị Lan bước vô trong nhà chị Lan thấy là nhà rất là nhiều cây trái nè đất thì rộng nhà chắc giàu lắm <laughs> trời ơi sao nói sổ sàng quá vậy giàu mới đi học được phi công chứ vô trường đó học nhiều tiền không ờ à, đúng rồi vài đại gia à, vài không à? <laughs> bây giờ chưa trả nợ <laughs> mà nó đi học à, mấy tỷ thôi bây giờ khanh nè à, cho anh thượng hỏi những bạn trẻ mà có ý định muốn làm phi công mà người ta lại không có điều kiện điều kiện về kinh tế đó thì có thể tiếp tục thực hiện những ước mơ là được làm phi công và được học vào trường phi công không khanh dạ nếu mà nói về ý kiến cá nhân của em thì là em nghĩ là mọi người không nên theo nghề này nếu mà không có tài chính tốt tại ừ. vì sẽ rất là vất vả vất vả ừ. việc học là đã một rồi mà còn phải vất vả thêm vấn đề về tài chính nữa thì nó ừ. tăng độ vất vả cho cái ờ, con đường của mình chọn rất thẳng thắn anh thích như vậy thật ra đó là một cái ngành mà đầu tư về thời gian rất nhiều và bên cạnh đó chúng ta cần cũng phải có kinh tế để mà học mẹ ơi hồi đó là mẹ có thích uh, cái gì mà về bay bay trên trời không mà mà giờ con gái nó học phi công vậy ngày xưa thì chị cũng làm ở trong cái ngành hàng không ờ. mà cái khoa của chị là cái khoa tiếp viên thì khoa phi công là cái khoa đối diện thì mình nhìn những cái em mà phi công á mình cũng rất là ngưỡng mộ mình cũng ao ước là có một đứa con vào cái ngành của mình nhưng mà chỉ là làm một cái bộ phận nào đó ở trong cái bay thôi đúng ờ. rồi còn nếu mà bay lên trời á thì nó đòi hỏi nhiều cái lắm à. mình sợ mà bé khanh thì đang học ở bên uh, kiến trúc đó đến khi mà cháu nó tốt nghiệp cái đại học kiến trúc rồi cái là mới thi vào cái phi công mà mình nghĩ là chắc là cho thi thử thôi cái về mẹ mẹ con thi phi công con đậu rồi mẹ rồi lúc đó chị cũng hơi ngỡ ngàng luôn nhưng mà mình cũng thấy là khó khăn vẫn là cái đề mà tài chánh nhất cái mình mới suy nghĩ dữ lắm luôn thì là thằng em trai cứ nói chứ thôi em thấy khanh cũng có cái ý chí thôi à, ông ngoại với em cũng sẽ hỗ trợ động viên cho bé khi mà nghe được cậu và ông ngoại gọi là hỗ trợ như vậy á chị nhẹ người luôn trời ơi người ta học kiến trúc người ta đậu rồi như vậy là cũng là đủ kiếm tiền rồi đó mà sao lại có ước mơ là, là mình là học tiếp cái ngành hàng không vậy bé khanh dạ thực ra là em cũng có đi làm đúng ngành rồi khác ngành từ năm nhất năm hai năm ba rồi ừ. xong rồi em mới nhận ra là thật sự là em không có thích cái công việc uh, phải đem việc về nhà với lại uh, phải chạy deadline liên tục à ừ. nên là em nghĩ là em nên thay đổi có một lựa chọn khác cho tương lai nhưng mà có hình dung ra được cái công việc này á, là mấy mốt mình xa nhà thường xuyên không và nguy hiểm nữa nếu mà xa thì có thể là xa một giai đoạn vài ba ngày nhưng mà sau khi đấy thì lại ở nhà hết như là nhiều khi đi là đi vài ngày hoặc là đi uh, cũng lâu lâu nhưng mà nếu mà không đi thì ở nhà rất là nhiều à. nghe tâm sự xong nãy giờ là mình muốn để dành tiền á để mà mai mốt nuôi với Pepsi à. lớn á <laughs> cho đi học đi anh là bây giờ anh chỉ dừng lại chỗ phi thôi chứ công là chưa tới phi là chạy bộ được thôi chứ công là chưa nổi đó rồi bây giờ mình chia ra ha bữa nay mình làm món gì vậy chị cái này là bông gì vậy cái này là bông của cây thanh long ủa ừ. mình mình ăn được hả chị được cái này ăn rất là bổ và rất là ngon luôn nhưng mà thường là bây giờ là mà khanh à, mỗi lần về thăm nhà chắc cũng ăn chay chung với Đúng gia đình rồi, luôn ăn chay chung hết dạ Bây giờ là tranh thủ Ngọc Lan cùng với à, mẹ của Mạch Khanh ở trong bếp Thì à, Quốc Thuận sẽ ngồi đây à, tâm tâm sự với cô gái phi công trẻ mạnh khanh à, ờ, hồi nãy là mẹ của khanh á có nói là là có thời gian khanh học ở bển thì ở bển nó là ở đâu dạ em có thời gian học ở mỹ và thời gian học ở xuyên ừ. à, thì ở mỹ là giai đoạn là bay cơ bản là sẽ bay máy bay thiệt bốn chỗ ngồi ạ à. là hai ừ. người lái mà ừ. có hai người phía sau nữa bay để biết về chiếc máy bay và có thêm kinh nghiệm giờ bay sau đó là qua xuyên là học về cái máy bay đúng mà mình sẽ lái ở Việt Nam là máy bay Airbus A320 giống như là hồi nãy mà mọi người có tham quan cái à, buồng lái mô phỏng rồi khi mà em em bước lên một chiếc máy bay thiệt lúc đó cái cảm giác em sao hào hứng <laughs> hào hứng đúng không đó. <laughs> từ khi mà em bước vào trường cho tới bây giờ là em bay được bao nhiêu chuyến rồi bay nếu tính theo giờ là hơn 300 giờ ừ. dạ còn tính theo chuyến thì cũng khó đếm mà phải mở cái sổ ra cái chuyến xa chuyến... nhất của em là đâu dạ, chuyến xa nhất là Em bay ở bên Mỹ rồi, à? là bay khoảng 5 tiếng giờ bay khi mà mình huấn luyện ở bên Mỹ nó có một cái giai đoạn là sẽ được bay với bạn trong vòng khoảng mấy mấy chục giờ năm sáu mươi giờ thì là những cái giờ đó mình chỉ được đi với bạn đi chơi thôi ừ. là đi chơi hết sân bay này tới sân bay nọ để chơi đó là cái quyền lợi rồi, à. vui một trải nghiệm thú vị rồi, à. <laughs> đi chơi bằng máy bay à Oh đã hồi nãy là anh thấy bước vô nhà em là thấy mẹ thấy ông ngoại thấy còn ba đâu dạ ba em thì ở nhà nội ạ <laughs> ba với mẹ có gì hả dạ ba với mẹ cũng uh, nghỉ chơi một thời gian ngắn ngắn à <laughs> lúc đầu thì cũng hơi uh, bối rối tại thấy cũng hơi bất ngờ cái chuyện đó không nghĩ là nó sẽ đến nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đến thì lúc đầu là gọi là em chưa chấp nhận được nhưng mà sau đó một thời gian cũng ngắn ngắn thôi vài tháng là em thấy uh, cũng bình thường rồi <laughs> mình ừ. quen với việc đó rồi lúc đó không nghĩ là ba mẹ sẽ tới lúc mà không còn ở với nhau nữa là chưa bao giờ nghĩ đến cái việc đó cho tới khi mà chuyện nó xảy ra thiệt thì mới nghĩ là ồ ờ, thì ra ba mẹ cũng sẽ có ngày hôm nay <laughs> đến lúc ba mẹ có ngày hôm nay và lúc đó em sao dạ, lúc đó thì ờ, chắc em là người khóc nhiều nhất nhà <laughs> khóc nhiều hơn ba khóc nhiều hơn mẹ nữa khóc nhiều hơn chị nữa em còn leo lên xe ba đi về nhà ngoại về nhà nội ở mấy ngày để nếu kéo hai người nhưng mà thấy chắc là tới một cái lúc đó rồi bây giờ thì ba và mẹ đều có một cái cuộc sống riêng hết thấy ba cũng vui vẻ mẹ mẹ cũng vui vẻ làm đều đáng mừng trong cái kết thúc này <laughs> chị nãy giờ uh, mình tâm sự á em không có nghe ba của khanh <laughs> nói chung là chị với ông xã chị là chuyện này này cũng được ờ, gần tám năm rồi hai đứa nhỏ thì là ở với chị thì cũng có phụ giúp cho tụi nó giúp được cái tiền ăn học thôi em vừa nhắc tới thôi chị rất là xúc động thì chắc có lẽ là cái giai đoạn mà vừa chia tay ấy khó khăn lắm chị mới vượt qua được không thật sự thì lúc đó là chị cũng ừ, ừ. có những cái mà chị và ảnh cũng không hợp với nhau ảnh không có biết chia sẻ nên là chị là người chủ động thành anh giận cái chuyện đó lắm thật sự là anh giận bây giờ thì chị mới thấy có những cái mình cũng hơi dở là mình không biết ngồi lại mình nói chuyện như là thế này thế nọ thôi bây giờ cái chuyện buồn nó qua nó rồi, qua rồi em cũng không muốn trong cái câu chuyện này là có nước mắt đâu đúng tại rồi tại vì em thấy cái mà chị đối diện với cuộc sống bây giờ á nó vui lắm đúng nó vui đó. nhiều năng lượng đó. khi mà chị về chị ở với ba chị ở đây nè là các bạn chị ở sài gòn á tuần nào hết nhóm này đến nhóm kia lên đây chơi với chị tạo cái niềm vui cho ông ngoại wow qua cái gì chẳng hay cái tiệc chay này là chắc chắn là do mạch mẹ nấu rồi đúng không dạ có mạch nha nấu <laughs> có mạch nha cuốn được mấy cuốn ở đây à ủa vậy hả dạ, dạ trời dạ, ơi hôm nay thì chị cũng mời à, hai em tới dùng bữa cơm chay với lại yeah. Dạ. ba chị và bé khanh thì ở đây là đúng là cây nhà lá vườn Dạ. sáng cầm cái rổ ra thì là hái được một rổ rau à, rau dền mồng tơi rồi còn ở đây là cái món à, thanh long đọt thanh long bông thanh long thanh long đúng rồi rất là đặc biệt ừ. còn ở đây là xoài gỏi xoài thì ở nhà ông ngoại luôn ai hái ai hái đó ông ngoại ra hái Đó, em hái à, còn cái xoài của ông ngoại là một chút ăn la xét đúng đó. rồi đúng rồi em được biết là nhà mình là ăn chay từ rất lâu rồi phải không chị ừ. chắc trên 50 năm trước đây là ông ngoại có vào chùa tu và bây giờ ông ngoại xuống núi thì cái người tiếp tục kế thừa và tiếp tục ở trong chùa đó là anh áp út áp út đúng rồi áp út học tiến sĩ bên ấn độ về đó tiến sĩ phật học đó em thấy hay không google không hề có đâu em rất là thích đi với anh tại vì anh giống như là từ điển sống vậy không, đó anh giống như là một chỉ tám ở đâu đó <laughs> con muốn biết là pháp danh của ông ngoại là gì thích chánh niệm dạ. con mời ông ngoại mời ba dạ ừ, mời cả nhà mời chị mời cả nhà à, bé khanh hồi nhỏ là em cũng có ăn chay đúng không dạ rồi đến khi nào bắt đầu em ngã mặn vậy đến khi đi học mẫu giáo thì là mới bắt đầu ăn mặn giờ em mới biết luôn đó <laughs> hèn gì cái da mặn nó trắng hơi trắng luôn á khi mà đi làm ở ngoài á thì là ăn mặn nhưng mà khi mà về nhà chị á thì chị thường nấu đồ chay cho ăn không ừ. em có bây giờ mà em mong mong ước là em lái một trên một cái chuyến bay đó em chở tất cả thành viên trong nhà của mình ngồi trên đó dạ yeah. lúc đó chắc đã đúng không Dạ chắc áp lực lắm rồi Áp lực gì? Ai cũng đang chờ mình á Anh nghĩ rằng mọi người ngồi trên đó cũng sẽ rất là hạnh phúc Hạnh diện nữa Bên nhà nội, bên nhà ngoại Đúng không? Còn tôi nói thiệt, tôi đã ăn ở nhà người ta rồi tôi nhớ hoài luôn Tôi nữa mà tôi đi máy bay đó Cái giọng ai mà đọc đây cơ trưởng là Mạch Khanh là Tôi đứng về tôi la liền Tôi tới tôi gõ cửa rồi đó và tôi ăn cơm rồi đó Ông ngoại cũng đang thích lắm luôn Đúng không ngoại thích không ngoại? Mong chờ ngày đó không? cũng có nhưng mà rồi thấy giờ cái tuổi đời nó cũng à, cao quá rồi thành ra không biết có rộng có đi được không nữa <laughs> bây giờ muốn vé đi liền chứ gì đâu mà <laughs> đi máy bay dễ rất dễ nhưng mà muốn ông ngoại tham gia trên một cái chuyến bay đi một chuyến bay mà cũng đó là cháu gái mình ngồi trên buồng lái làm cơ trưởng à, khi đi học bệnh nó cứ này không phải cha công nghệ nha <laughs> <laughs> sao vợ đi chưa nói ông ngoại chờ con về để con vợ chở ông ngoại đi đó ừ. ông ngoại nói chứ trời sao con đi học lâu quá vậy là ông ngoại là bây giờ là phải ráng giữ sức khỏe để đợi lấy vốn lại nha chứ đầu tư nhiều quá hồi nhỏ khanh có bộc lộ một cái điểm nào đó để cho thấy rằng là cô này là một người rất thích chinh phục cái lúc mà bé nó còn nhỏ đó thì chị cũng làm ở trong cái ờ, bên ờ, FTC là trung tâm huấn luyện bay năm nào tụi chị cũng hay văn nghệ lắm nàng này lên hát cái bài anh phi công ơi vừa hát vừa múa cái bài đó luôn gọi là mặc bộ đồ phi công đàng hoàng luôn rồi đứng hát múa đồ kia luôn đến bây giờ vẫn còn giữ hình cho vận tới rồi đó thành ra bây giờ phải cho mấy đứa con mình nó hát bài đó con em anh lấy nước mà không lái xe chở đấy lái xe buýt chị nhưng mà mỗi khi mà chị thấy à, báo đài đưa tin về những cái tai nạn của máy bay á chị có lo không nói chung thì chị nghĩ cái gì nó cũng có cái số hết sống chết do duyên do đúng duyên vậy đó mẹ cũng nên không bỏ ăn buổi sáng buổi chiều tối hết chiều đó chơi. rất là nhẹ nhàng luôn em yeah. Dạ. Ồ, mẹ tức là bà ngoại đi nhanh mà... nhanh gọn như vậy luôn á không bệnh rồi là không có bệnh cái gì hết trơn á gọi là nhưng mà dạ, hơi bất ngờ chị bất ngờ đúng, đúng rồi bởi vì cả Gia nhà đình. rất là sốc lúc mà bà mất á là khanh đang học bên bên bên mỹ hay là ở đây dạ, đang học ở việt nam ạ ngày hôm chủ nhật thì chị với khanh lên nhà ngoại chơi ừ. còn ngoại còn nói à ở nhà sắp đi ôm bà cháu à, hung nhau rồi thế này thế nọ đủ thứ trơn á qua ngày hôm sau trời nói bà ngoại mất cái là coi như là không trở tay kịp luôn á không nghĩ là như vậy luôn đó em thành ra ông ngoại hơi sốc vào cái vấn đề những lúc mà ờ. khanh ờ, đi một cái chuyến vài ngày vậy á và ngồi ở trên máy bay ừ. những cái điều em lo lắng đó là những cái điều gì em là người mà công việc là công việc đang làm việc thì mình chỉ tập trung vào những gì mình đang làm thôi à ừ. cũng không có thời gian nghĩ ở dưới đất nó như thế nào đâu mình chỉ muốn là số lần cất cánh bằng số lần hạ cánh rồi là điều tuyệt vời à, khi mà vừa đáp xuống em suy nghĩ điều gì trước dạ đáp xuống thì mình cũng chỉ muốn về nhà thôi nói chung là nãy giờ em trò chuyện với lại chị thì em với chị có rất là nhiều cái điểm giống nhau ừ. thế thì bây giờ ở cái cô gái này nè chị còn điều gì lo lắng nữa không chị ờ, chỉ mong cho bé có một cái công việc nó tốt rồi ha thì mình à, lo đến cái vấn đề mà gia đình ừ. đó muốn cho một có một gia đình nó ổn định à, một người chồng tốt những đứa con ngoan thế rồi, rồi mặt khanh thì sao ờ, bây giờ bữa nay thì chỉ có ông ngoại với mẹ thôi em có điều gì muốn nói với mẹ và nói với ông ngoại hay không tuy là em không có thể hiện ra với mẹ với ông ngoại tình cảm của em nhiều nhưng mà em cũng chỉ muốn mọi người biết là con yêu mọi người thôi ừ. <laughs> em rất là khó nói những lời yêu thương với ừ. lại ờ, mẹ chị với mẹ cũng giống nhau đó là ờ, đã có một cái cuộc hôn nhân nó cũng không có được tốt nhưng mà chị nể mẹ ở một cái điểm là mẹ đã cố gắng để đợi đến khi mà em xong đại học thì mẹ mới quyết định chọn cái cuộc sống của mẹ mẹ muốn cho em thật sự trọn vẹn thì bây giờ em có muốn nói cái gì với mẹ không bao lâu rồi không ôm mẹ dạ lâu lắm rồi Giờ ôm mẹ đi nào mẹ mong con lúc nào cũng ngoan Có hiếu với ông bà cha mẹ Như từ nào đến giờ Lúc nào thì con cũng như vậy Mẹ cũng mong cho mấy chị em con như vậy hết Nhất là đối với ông ngoại cũng vậy Ông ngoại rất là cưng từ con ừ. Hồi nãy ông ngoại cũng có nói là Ông ngoại cũng rất là muốn ngồi trên máy bay của Khanh nên mà nãy ông ngoại có nói con không biết có kịp không à đó đó đúng rồi đó thì bây giờ ông ngoại chỉ cần sắp xếp ờ, địa điểm đi chơi thôi là con sẽ xin chuyến để con chở ông ngoại đi liền mà yeah. <laughs> rồi đó. ngoại ông ngoại nghe đã không cái gì nó cũng phải có cái duyên có cái thời nó đến đó ừ. thì giờ thì chuyện nào duyên tới của mình làm giờ thì ờ, nói là ngài cũng không có cái cái gì mà ngoài cái sự mong đợi là nó làm tròn cái phận sự của nó cũng như mình ngoài có mỗi thấp đấy cuối à. đời rồi con gặp được trời ơi dạ. trời ơi ông ơi ông cần tôi lên đây hoài với ông luôn giờ chỉ mong á cái phước cùng là cái duyên nha tụi con mới là cái người may mắn khi mà được ngồi đây được nắm tay ông để hưởng được cái phúc cái lộc của ông bây giờ cứ việc làm phải đi rồi cái chuyện gì đến sẽ đến thì vừa rồi ông có nói một câu á cứ làm điều phải đi đúng rồi và tất cả mọi thứ nó sẽ đến với mình đúng rồi chúng ta làm phải thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều lộc ở cuộc đời này cảm ơn ông ngoại nha chị cũng à, thay mặt gia đình à, cảm ơn à, hai em cảm ơn dạ. chương trình đã đem đến cho ông ngoại một cái niềm vui phát hiện một điều ông ngoại rất nghệ sĩ nha <laughs> ông ngoại biết hát hay biết đọc thơ gì ông ngoại ông ngoại thì vấn đề văn nghệ nó dở lắm chỉ có vấn đề thể thao thể dục thì giỏi đúng rồi con xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình gõ cửa trong nhà và trước tiên là kính chúc cho ông ngoại à, phước như đồng hải thọ tựa nam sang lúc nào cũng minh mẫn lúc nào cũng vui tươi có một câu như thế này sống khỏe yeah. Dạ. chết lẻ con á, là chúc ông mà sớm ngồi được trên cái máy bay mà do cháu gái của mình điều khiển đã con chúc ông vậy nha được mà ông sao dạ ông sẽ còn bay nhiều nhiều rồi.